Ok hello, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Tiếng Số Kèo cũng như là kênh uh, Tiếng Bóng Đá nhé Thì uh, Tiếng cũng đã nói nhiều về cái vấn đề là là hiện tại cái trang cá nhân Đổi cái trang cá nhân trên Telegram anh em Trên Telegram Tiếng đang bị giả mạo khá là nhiều Cho nên anh em muốn liên hệ với Tiếng cứ liên hệ trực tiếp qua những cái đường link dưới cái phần mô tả trong video ấy Hoặc là liên hệ trực tiếp qua cái số Zalo 0963 731 346 chứ đừng có lên cái telegram mà tìm kiếm ờ, cái kèo bóng cao tiếng gì nữa nhá anh em tìm kiếm như vậy chỉ toàn gặp những cái thành phần mà nó lừa đảo nó giả danh tiếng để nó lừa lọc nó lừa tiền anh em thôi đấy tốt nhất cứ bấm vào cái phần mô, mô tả ở dưới cái video đó trong cái video anh em đang xem này bấm vào phần mô tả sẽ thấy được một trong những cái đường link một trong bốn cái đường link à, facebook cá nhân fanpage đó facebook cá nhân fanpage rồi à, đây tiếng cho anh em xem luôn này facebook cá nhân fanpage telegram tiktok đó cứ ấn trực tiếp vào những đường link này chứ đừng có lên mạng mà tìm nữa nhé còn không cứ liên hệ trực tiếp qua số zalo đó hiện tại tiếng bị giả mạo rất là nhiều anh em à, tiếng chỉ muốn nhắc nhở anh em vậy thôi ok thì quay trở lại với video này tiếng sẽ tiếp tục nhận định và phân tích thêm cho anh em một cái trận đấu tại giải ngoại hạng đó chính là trận đấu giữa Nottingham Forest với cái thằng MU thì cái trận giữa West Ham với Arsenal diễn ra vào lúc 20 giờ tối ngày hôm nay tiếng cũng đã lên cho anh em rồi đây anh em có thể vào để tham khảo nha tại kênh tiếng số kèo này thì à, tiếp theo đây anh em hãy cùng tiếng đảo qua về cái uh, tỷ lệ kèo của cái trận Nottingham với MU trước nhá. đây anh em đây thì nhìn vào màn hình anh em có thể thấy đây chính là cái tỷ lệ kèo mà cái đã đưa ra cho anh em có thể tham khảo trong cái trận cầu này thì tiến cũng nói lại một lần nữa tiến nhận định lên video cho anh em cái trận đấu này khá là sớm phải nói là rất là sớm luôn đó để cho anh em có thể uh, tìm kiếm được cái video của tiến để cho cái video giữa cái thằng Nottingham với MU nè cái video nhận định này có thể cắn được cái đề xuất từ cái youtube ấy cho nên anh em mới có thể tìm kiếm được để anh em tham khảo mã kèo mà tiến đưa lên đây đúng không cũng vì nhận định à, sớm đó đưa lên kèo sớm cho nên chưa có được nhiều cái mã kèo ưng ý cho anh em cũng như là mã kèo thẻ mã kèo gốc này nọ này đó hiện tại vẫn chưa có trên trang nhưng mà chắc chắn với anh em là vào ngày 16 đó vào buổi sáng thôi sáng hoặc trưa ngày 16 sẽ có đầy đủ các mã kèo thẻ kèo gốc trên trang cho anh em chơi đó nhưng hiện tại với bấy nhiêu mã kèo cũng rất là nhiều đúng không anh em đâu có giống như việc anh em chơi bên ngoài quả thầu chỉ có một cò đâu à, một một kèo đâu đấy thì à, anh em xem này hiện tại nhà cái đã đưa ra các mã kèo là MU à, sánh vai ở kèo trên với các mức chấp như là 0.75 một hòa 0.5 cùng với 1.25 trước cái thằng Nottingham Forest này ở hiệp 1 thì MU cũng chấp Nottingham lần lượt với các mức chấp như là 0.25 và 0.5 à, còn mức tài xỉu trận đấu này đó chính là 2.75 2.5 ba hòa và 2.25 cả trận ở ngay trong hiệp 1 cũng có mã kèo tài xỉu một hòa cùng với 1.25 cho anh em chơi Đấy, thì ngoài ra trên trang còn có thêm nhiều mã kèo rất là hấp dẫn khác anh em mã kèo tỷ số này tỷ số, số chính xác cả chặn rồi tỷ số hiệp 1 tỷ số hiệp 2 đó rất nhiều kèo cho mình chơi rồi bàn thắng đầu cuối nè rồi tổng số bàn thắng của hai đội này đấy hay là lẻ chẵn này lẻ có nghĩa là bàn thắng hai bên cộng lại một ba năm bảy chín là lẻ nha anh em đó nói chung về số lẻ là lẻ còn về số chẵn như hai bốn sáu tám là về số chẵn tổng cộng hai bên để tính lẻ chẵn như chơi tài xỉu vậy đó anh em đó tài xỉu chẳng lẽ đấy à, còn tiếp theo có mã kèo là cả hai đội cùng ghi bàn này hay là một đội ghi bàn hay là không có đội nào ghi bàn đó anh em có rất nhiều mã kèo trên trang đúng không cái việc gì mà anh em phải chơi bên ngoài báo, báo ngoài qua thầu qua cò trước bao bốn tiếng nó làm gì không biết được đội hình ra sân chưa biết được thông tin chính thức về hai đội mà phải chơi sớm nữa lại bị cắn like nữa thí dụ như MU này nè chấp nửa một ăn 0.93 đi thử mã kèo này đưa ra ngoài chân thầu còn cò nó cho anh em ăn là cái mức là chấp nửa một luôn nó nhưng nó chỉ cho anh em ăn là ăn bảy ăn tám thôi anh em thấy đúng không tiếng nói không hề sai một chút nào về về các cái vấn đề này hết anh em thua anh em bị mất à, mất mất uh, vốn nhưng những thằng còn nó lại ăn được cái hoa hồng từ cái số thua của anh em còn nếu như mà anh em thắng á, thì những thằng còn nó vẫn có lợi nó ăn được cái à, cái số uh, nó cắn like từ cái uh, số ăn của anh em nó nó chơi trên đầu anh em như thế anh em ngu và anh em phải chơi bên nó đúng không cứ cầm một cái trang chơi chơi trực tuyến để chơi như thế này thích mã nào vào mã đó nạp rút cũng nhanh luôn nạp rút cực dễ mà cực nhanh luôn anh em trong vòng 10 ờ, giây thôi nạp vừa nạp xong là 10 giây sau nó sẽ cập nhật điểm cho anh em liền cũng như rút tiền cũng thế 10 giây sau nó sẽ rút về tài khoản cho anh em đấy à, tiến cũng nhấn mạnh một điều anh em nào muốn có một cái trang chơi giống như tiến anh em nghe rõ nhá. anh em muốn có một cái trang chơi giống như tiến có thể vào nhiều mã kèo mình thích đó bán kèo ra kèo hay là là làm gì cũng được hết nếu như trận đấu khó quá anh em có thể để trận đấu diễn ra 5 10 phút 15 phút gì đó xem thấy trận hai bên diễn ra như thế nào đó rồi đợi kèo hạ xuống thích mã nào vào mã đó trực tiếp luôn chơi như vậy mới có lãi mới có lời đúng không đó thì à, anh em nào cần có một cái trang chơi như thế này đó vẫn à, à, cũng như là những anh em mà có nhiều kinh nghiệm về banh bóng ấy nhưng vẫn chưa tìm được một cái trang chơi uy tín thì có thể liên hệ ngay cho Tiến qua cái số Zalo 0963 731 346 hoặc là bốn cái đường link trong bốn ứng dụng mà dưới phần mô tả Tiến đã nói ấy. Đó, anh em cứ liên hệ đi nhưng nhưng bắt buộc anh em muốn chơi trên trang anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng nhé phải có số tài khoản ngân hàng có sử dụng cái internet banking có nghĩa là chuyển khoản online ấy, có thể chuyển trực tiếp uh, qua lại trên cái điện thoại di động của anh em hoặc là anh em có sử dụng cái ví Momo đó chỉ cần đáp ứng được hai cái yêu cầu đó thì Tiến sẽ giúp đỡ cho anh em tạo một cái trang chơi thế này tạo tài khoản trên trang và Tiến cũng hướng dẫn luôn cho anh em cách đặt cược cách vào kèo cách ra bán kèo như thế nào đó cách xem kèo rồi sẽ đưa trực tiếp anh em vào nhóm luôn chỉ cần anh em chơi trên trang thôi Tiến sẽ giúp đỡ anh em đó giúp đỡ nhiệt tình cho anh em cách tạo trang cách tạo tài khoản rồi đưa anh em vào nhóm để nhận những mã kèo chuẩn nhất trước giờ bóng lần mà Tiến đưa lên nhóm cho anh em chơi đó tiếng chỉ hỗ trợ những anh em nào mà chơi trên trang thôi nhé vì tiếng gắt ghét những cái thằng mà chơi qua thầu qua cò đó nói không nghe đã đã bị chơi trên đầu mà vẫn cố chấp để chơi đó chơi trang sợ bị lừa nếu như mà sợ bị lừa thì có đừng có liên hệ với tiếng nha thường có nhiều người hỏi tiếng đó, nạp được rồi lỡ rút không được thì sao tốt nhất đừng liên hệ mất thời gian thôi tiếng không có rảnh mà giải thích cho anh em đâu cái trang này là trang nhà cái trang cá cược châu âu tiếng cũng là một người chơi nha anh em chỉ thấy nó hay ok tiếng quảng cáo cho nó rồi tiếng giới thiệu cho anh em chơi cùng thôi đó hợp lý hợp uh, à, chơi chung với tiếng thấy tin tưởng thì chơi còn không thì thôi sợ quá thì đừng có liên hệ mất thời gian hai bên vậy nhá thì quay trở lại với tỷ lệ kèo này đó anh em hãy cùng tiến đảo qua phân tích cũng như nhận định về cái trận đấu này trước nha khi mà đưa ra tỷ lệ kèo hợp lý nhất để anh em có thể đầu tư thì trước tiên anh em đến với đội hình ra sân dự kiến của hai đội này uh, Nottingham Forest sẽ là đội chủ nhà ở cái cuộc đối đầu này và có cái đội hình ra sân đó chính là 4312 à, cái bộ đôi tiền đạo của đội chủ nhà đó chính là Johnson cùng với Almoezi đó và cái thằng mà à, tiền vệ hậu công cho hàng này đó chính là cái à, thằng à, tiền vệ à, à, Ridway còn về đội khách MU sẽ ra sân với sơ đồ là 4231 cái thằng tiền đạo cấm cao nhất đó chính là à, Bobby Roth thì anh em cũng à, đã xem cái trận đấu vừa rồi của cái thằng MU trận vừa rồi của thằng MU trước uh, đây anh em của cái thằng MU trước cái thằng uh, Sevilla tại cái lượt đi cúp C1 và uh, C2 ấy à, xin lỗi anh em tại cái trận lượt đi cúp C2 vòng tứ kết ấy thì cái thằng tiền đạo này nó cũng đã lập được một cái cú đúp ngay trong hiệp 1 vào cái lưới của Sevilla đó một phong độ cũng cực tốt của Rirot nhưng mà đáng tiếc là là nó đã bị à, MU đã bị gỡ hòa với tỷ số hai đều mãi mà hai cái bàn thắng gỡ hòa đó là toàn là hai cái pha mà mà bị uh, uh, phản lưới nhào luôn em đó rất là đáng tiếc cho MU ở cái trận lượt đi vừa rồi một trận đấu cực kỳ bịp của MU trước Sevilla luôn đấy thì quay trở lại với cái sơ đồ hiện tại đây chỉ là những cái sơ đồ dự kiến ra sẵn thôi anh em xem để tham khảo thôi sẽ không có gì chắc chắn ở sơ đồ này hết nha đấy thì tiếp theo đây nhìn vào cái đội hình chấn thương dày đặc của hai đội anh em có thấy này trước tiên là về à, thằng Nottingham Forest những cầu thủ chấn thương của nó thậm chí là có thể đá thêm một đội luôn anh em đó nó có tổng cộng là đến 11 à, cầu thủ chấn thương đến 11 cầu thủ là thành một đội bóng rồi chứ gì nữa đúng không mà nhưng trong đó có một tin vui dành cho nó tin ham là có đến 6 cầu thủ có đến 6 cầu thủ đã có dấu hiệu bình phục và có thể ra sân ở cái cuộc đối đầu với MU đêm nay còn về đội khách MU cũng có một đội hình chấn thương dày đặc không kém gì cái thằng ờ, tin ham hết MU có tổng cộng đến 8 cầu thủ chấn thương đó trong đó có những cái cầu thủ trụ cột cực kỳ quan trọng với đội bóng luôn như là thằng Martinez này đó là Martinez này hay là Varane này đó lúc so này cái bộ đôi tiền vệ bộ đôi hậu vệ rất là à, quan trọng bộ ba luôn bộ ba hậu vệ cực kỳ quan trọng của mu đều bị chấn thương đó bên cạnh đó thì Rashford nè hay là à, Ranacho hay là Van der Beek thì nói chung các cầu thủ trụ cột của mu đều bị chấn thương rất là nhiều đó nhưng có một tin vui cũng dành cho mu trận đấu này đó chính là bốn cái trường hợp cực kỳ quan trọng của đội bóng đã có thể quay trở lại đó chính là Varane ở lúc so cùng với Martinez và cái thằng Martinez đó nhưng trường hợp của Rashford và, và Renato cùng với Van der Beek thì vẫn chưa bình phục chấn thương nha anh em à, thì tiến chỉ nói qua về cái thông tin lực lượng cũng như tình hình chấn thương cho anh em có thể tham khảo về trận đấu này trước khi đưa ra những cái sự lựa chọn hợp lý nhất cho mình thôi đây anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm về cái bảng xếp hạng của hai đội bóng này nha Hiện tại thì đội chủ nhà Nottingham Forest đang đứng ở nhóm nguy hiểm, nhóm cầm đèn đỏ ở vị trí thứ 18 với 27 điểm sau 30 vòng đấu, 6 thắng 9 hòa, 15 thất bại, ghi được 24 bàn để thủng lưới 54 lần đấy một cái phong độ cũng không được tốt cho lắm dành cho cái thằng Nottingham ở mùa giải năm nay khi mà nó phải đứng ở cuối bảng xếp hạng với 27 điểm đúng không anh em đấy nhưng mọi cái cơ hội vẫn còn với Nottingham Forest ở mùa giải này khi mà uh, nó chỉ uh, kém cái nhóm cầm đà, nhóm an toàn anh em là là uh, à, về cái hiệu số bàn thắng thôi gần nhất đó trên là Everton cũng có cùng 27 điểm nhưng Nottingham xếp sau do kém về hiệu số bàn thắng cũng như hai cái vị trí ba cái vị trí tiếp theo ở 16 15 14 lần lượt có được 29 và 30 điểm đó nói chung Nottingham chỉ cần một cái kết quả tốt ở vòng đấu này một trận thắng một trận hòa thôi chắc chắn là Nottingham sẽ thoát khỏi cái nhóm nguy hiểm à, thoát khỏi tạm thời thoát tạm thời khỏi cái nhóm nguy hiểm vì hiện tại các bảng xếp hạng ngoại Anh các bạn căng anh em từ cái vị trí thứ 12 trở xuống đều có thể gớt hạng đấy Nottingham chỉ kém cái vị trí thứ 12 đó cách biệt đến 6 bậc trên bảng xếp hạng mà chỉ kém, cách biệt chỉ thua nó 6 điểm mà thôi mọi cái cơ hội để giữ lại một cái sân chơi giữ lại một cái vị trí trên cái nhóm ờ, xếp hạng để chơi ngoại hạng Anh mùa này hoàn toàn có thể đối với Nottingham Forest nha anh em nếu như mà Nottingham làm tốt ở những trận đấu ờ, tiếp theo đặc biệt là trận đấu đêm nay với MU đó còn về quỷ đỏ thì sao Quỷ đỏ thì nó đã có được 56 điểm sau 29 vòng đấu với 17 thắng 5 hòa và 7 thất bại. Quỷ đỏ hiện tại là có cùng uh, điểm số với Newcastle đó nhưng xếp sau ở vị trí thứ tư do kém về cái hiệu số bàn thắng. Đấy, và ở vị trí thứ năm là Nottingham cũng đã ờ, vươn lên được 53 điểm và chỉ kém mũ với 3 điểm cách biệt mà thôi. Đấy, nhưng mà có một điểm ờ, rất là quan trọng cũng như là một cái lợi thế cho MU, đó chính là MU chỉ mới thi đấu 29 trận thôi anh em. Đó, thi đấu ít hơn Tottenham một trận. Nên nếu như MU thắng ở trận đấu này, chắc chắn là cái ờ, vị trí ở top 4 nó sẽ an toàn hơn với MU, đó để giành một cái vé dự cúp C1 châu Âu mùa sau, đúng không? À, thì đây chỉ là cái bảng xếp hạng đó chính đây chính đây chính là cái bảng xếp hạng thì anh em hãy cùng tiến xem qua thêm về cái phong độ của hành động này trước khi mà đưa ra những cái sự lựa chọn mà nó hợp lý và nó ok nhất đây nè nhìn vào cái phong độ của đội chủ nhà trước tiên thì phong độ của đội chủ nhà Nottingham thì sau cái trận thắng ờ, ở 10 vòng đấu trước đó 1-0 trước Leeds đó trận thấu một trận đấu thắng 1-0 trước Leeds thì ở 9 trận đấu gần đây nhất 9 trận liên tiếp thì MU uh, ờ, xin lỗi anh em thì cái thằng Nottingham không biết mùi chiến thắng luôn nè nó phải nhận là tổng cộng là ba trận hòa và 6 thất bại và chín vòng đấu gần nhất đó chín vòng đấu gần nhất mà không biết mùa chiến thắng một cái phong độ cực kỳ tệ của cái thằng à, Nottingham đúng không anh em và mới đây nhất trên sân nhà của Aston Villa thì Nottingham có một chiến làm khách cũng đầy khó khăn đó và phải nhận thất bại với số 0-2 trước Aston Villa thì những cái trận thua cùng với những trận hòa gần đây của Nottingham đã khiến cho đội bóng này phải rơi xuống cái nhóm e, nhóm nguy hiểm trong cái giải Ngoại hạng Anh mà cái nguy cơ để gớt hạn của Nottingham cực kỳ cao luôn em nếu như vẫn duy trì cái phong độ kém như thế này còn về đội khách thì sao về đội khách MU thì nó đã có được tổng cộng là uh, à, 5 chiến thắng 5 chiến thắng uh, hòa và hai thất bại ở chín vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường trong đó có một trận đấu trước Bayern là bị hoãn lại do uh, chưa chưa gõ ngày đá lại nhé anh em Đấy thì sau khi sau khi mà mới đây nhất MU đã trải qua liên tiếp hai trận thắng tại ngoại hạng Anh trên sân nhà trước uh, ờ, Benford Everton trước Benford tỷ số 1-0 và trước Everton tỷ số 2-0 thì uh, mới đây MU đã phải uh, bị Sevilla cầm hòa với tỷ số hai điều trên sân nhà của mình ở cái trận lượt đi tứ kết cúp C2 tiến cũng vừa mới nói hồi nãy. Đó một trận hòa đầy đáng tiếc của MU. Tiến sẽ cho anh em xem lại cái trận đấu này, Tiến cực kỳ bực cái trận đấu này luôn em, má cho nó kèo đúng là bịp luôn. Tuy nhiên cái chấp một trái gửi cả chặn chấp một trái gửi mà thắng hai không từ ngay đầu hiệp 1 rồi có mới 21 phút mà đã thắng hai không cơ hội tạo ra cũng cực kỳ nhiều luôn nhưng khi sau sau khi mà qua bước sang hiệp 2 ấy bước sang hiệp 2 thì lại có hai cái cầu thủ của mu lại uh, phản lưới nhà đó Macalica cùng với Matrai phản lưới nhà ở phút 84 cùng với 90 cộng 2 dẫn đến trận hòa à, hai đều cho mu đó trận hòa hai đều mà tất cả bốn cầu thủ ghi bàn đều nằm bên phía MU một trận cầu cực kỳ bẹp ở trận đấu này nó tiến tới giờ vẫn còn cây anh em đó dù tiếng là một fan MU thiệt nhưng mà với những cái cái tỷ lệ kèo gần đây của MU gần như là không chắc chắn lắm đó và sau khi mà trận đấu này diễn ra trận đấu này kết thúc nữa thì tiến lại càng ờ, lại lại càng ờ, không tin tưởng vào những cái mã kèo mà MU nó nó ờ, đưa ra mã kèo trên đó nó chấp cho mọi đối thủ nhưng tiến không bao giờ tin MU nữa đấy một mã kèo cực kỳ bẹp luôn cái này là riêng cá nhân của tiến rồi nha ok thì quay trở lại với cái phong độ của MU tiến sẽ cho anh em xem thêm về phong độ sân khách của nó cũng như sân nhà của nó Nottingham đó vì hôm nay nó Nottingham cũng sẽ được thi đấu trên sân nhà của mình để đón tiếp MU thì anh em thấy đấy Nottingham tuy tuy nó đã thua rất là nhiều chín trận liên tiếp không biết chiến thắng đó với 6 thất bại ba trận hòa nhưng trên sân nhà đây anh em nhưng trên sân nhà thì nó chỉ ờ, nhận duy nhất một thất bại tỷ số sáng nút 1-2 trước Newcastle mà thôi còn lại là ba trận hòa đó ba trận hòa trong đó có một trận hòa một điều trước ông lớn Man City và một chiến thắng 1-0 trước cái thằng ờ, Leeds một phong độ cũng cực kỳ tốt của cái thằng Nottingham trên sân nhà và trong trận đấu này à, nó chắc chắn sẽ duy trì cái cái phong độ của mình để tiếp tục kiếm được một cái điểm số quan trọng trước MU đó để tiếp tục cái cạnh tranh cái vé mà trụ hạng mùa giải năm nay đúng không anh em đặc biệt là MU đang trong giai đoạn thi đấu sân khách không được tốt cho lắm nữa đây anh em nhìn xem MU chỉ có đúng một chiến thắng trên sân khách tại cái giải cúp C2 châu Âu 1-0 trước Betis mà thôi còn lại là hai hai trận thua đó hai trận thua tại ngoại hạng Anh ở hai chuyến làm khách gần nhất trận thua 0-7 trước Liverpool này tỷ số rất là đậm luôn và trận thua 0-2 trước Newcastle thì như anh em đã biết dạo gần đây MU nó mà thi đấu xa nhà đều là những cái cái à, gì đó nó không có chắc chắn dành cho quỷ đỏ nhiều lắm đó thì với cái phong độ không được tốt của quỷ đỏ trong trong những cái chiến làm khách vừa rồi cũng như cái phong độ cũng khá là ổn dành cho nó Nottingham trên sân nhà thì tiến lại à, à kết cái thằng nó Nottingham hơn ở cái mã kèo này ở cái mã kèo hiện tại đấy cho nên anh em hãy cùng tiến xem thêm về cái lịch sử đối đầu trước đi rồi hãy đưa ra những cái sự lựa chọn nó ok nó hợp lý nhất nha đây anh em xem à, tuy cái phong độ không được tốt nhưng mà trong lịch sử đối đầu thì mọi cái lợi thế đều nghiêng về cái phía cái thằng MU đúng không anh em đó là bốn trận đối đầu nhau gần nhất MU có đến đâu, à, tổng cộng là 4 chiến thắng luôn đều cách biệt từ hai bàn trở lên trong đó có một chiến thắng cực kỳ đậm là 8-1 trước Nottingham nhưng cái trận thắng 8-1 này đã xảy ra ở cái năm là 1999 rồi anh em cách đây hơn 20 năm rồi đó vào vào à, cho đến năm 2022 tại ngoại hạng Anh đó tại ngoại hạng Anh ở uh, cái trận lượt đi cái trận lượt đi mùa giải này thì Nottingham cũng đã phải nhận thất bại 0-3 trước MU đó thì sau khi mà MU thắng 3-0 trước Nottingham ở trận lượt đi mùa giải ngoại hạng Anh năm nay thì MU lại Nottingham lại tiếp tục đụng độ nhau ở hai cái trận lượt đi lượt về tại cái cúp liên đoàn Anh đó thì MU cũng đã hủy diệt cái thằng Nottingham với tổng tỷ số 5-0 ở hai lượt hai lượt trận tại cái cúp Liên đoàn Anh nha anh em. Và ngày hôm nay Mu lại tiếp tục quay trở lại uh, trận đấu ngoại hạng ở trận lượt về và phải tiếp đón đó phải làm khách trên sân của Nottingham tiếp tục là một cái uh, uh, cuộc tái ngộ đầy duyên ngọ cuộc cuộc tái ngộ đầy duyên nợ của hai cái đội bóng này đấy và với cái thời điểm hiện tại hai đội đụng độ nhau Mu thì đang rất cần điểm để duy trì cái vị trí top 4 cũng như Nottingham Forest cũng đang cực kỳ cần điểm để duy trì một cái uh, uh, vị trí đẹp hơn trên các bảng xếp hạng để thoát khỏi cái nhóm nguy hiểm để tránh cái việc mà phải chơi giải championship hạng nhất mùa sau đúng anh em đó thì với những gì tiến đã phân tích anh em hãy xem thêm một ít thông số khác về các cái uh, uh, lịch sử đối đầu của hai đội này để cho anh em có thể đầu tư thì 10 trên 10 trận đụng độ nhau gần nhất cả hai đội đều có dưới 4.5 thẻ nha anh em đó cái mức độ thẻ phạt là dưới 4.5 thẻ là 10 trên 10 trận gần nhất tỷ lệ là 100% đều về xỉu thẻ đó anh em có thể đầu tư thêm vào cái mã siêu thẻ trong cái cuộc đối đầu giữa mù với Nottingham à, thêm tiếp theo đó là ở 7 trên 8 trận đối đầu nhau gần nhất thì cả hai đội đều có từ 3 bàn thắng trở lên nhưng đặc biệt là MU chính là cái đội mà mở tỷ số trước ở cả 7 trong 8 trận đối đầu này đấy thì với những cái thông số này cũng như cái tỷ lệ kèo nhà cái đã đưa ra thời điểm này đầu tiên cái mã kèo mà tiến cho anh em đó chính là mã kèo là cả hai đội cùng ghi bàn đó vì sao mà tiến lại cho anh em cái mã kèo cả hai đội cùng ghi bàn này cả hai đội cùng ghi bàn này anh em xem này đó thì kéo xuống thôi hiện tại thì cái mã kèo cả hội cùng với bàn mu bỏ một ăn 0.71 đó với cái mã kèo này thì tiến cũng uh, uh, cực kỳ kết cái mã này vì sao tiến lại cho anh em cái mã cả đội ghi bàn vì hiện tại Nottingham cực kỳ cần điểm trong cái cuộc đối đầu trước MU đúng không anh em cực kỳ cần điểm luôn cũng như ở những trận đấu gần đây anh em xem này năm trận thi đấu gần nhất trên sân nhà Nottingham đều có được bàn thắng vào lưới đối phương anh em nên nhớ nha đều có được bàn, bàn thắng vào lưới đối phương luôn Đấy cho nên không có lý do gì mà anh em không tin là Nottingham sẽ tiếp tục đâm thủng lưới thằng MU trong cuộc đối đầu này. Cho nên Tiến sẽ mạnh dạng cho anh em đầu tư vào mã kèo là cả hai đội cùng ghi bàn trong cái trận cầu này. Thứ hai là anh em vào cho Tiến mã tài. Đây, tài ở trận đấu này đó chính là mã tài 2.75 cùng với 2.5. Tiến sẽ niêm yết cái mã là 2.5 cả trận anh em có thể đầu tư nữa. Tài 2.5 FT. Riêng về thằng MU đá, Tiến sẽ không bao giờ mà cho nó cái mã kèo chấp nữa đó tiến sẽ không có tin tưởng cái thằng mu nữa cho nên ý kiến riêng của tiến thôi nhé anh em kết anh em cũng có thể vào riêng tiến thì sẽ cho anh em đó chính là mã kèo tài 2.5 cả chặn tiến sẽ không cho anh em mở kèo chấp mụ nữa tiến đang rất là khó chịu vì vì cái thằng này rồi nó thi đấu cực kỳ bẹp luôn đấy và tiếp theo đó anh em có thể đầu tư thêm cho tiến đó chính là mã kèo là xỉu thẻ 4.5 ft thì hiện tại trên trang vẫn chưa có mã kèo là xỉu thẻ 4.5 này đâu anh em đó chỉ có hiện tại chỉ có mã kèo gốc thôi kèo gốc thì MU sẽ chấp nó tin ham với mức là 1.5 gốc đó và tài 9.5 gốc chính là mã kèo trong cái ờ, mã kèo tài xỉu ở trận ờ, đấu này thì tiếp theo tiến cũng sẽ cho anh em thêm vào mã kèo đó chính là mã kèo tài gốc 9.5 ft đấy hai đội đang cực kỳ cần điểm và chắc chắn MU sẽ chơi ép sân trong trận đấu này và nó ham sẽ có những cái pha phản công cực kỳ sắc lẹm trước MU đó cho nên à, về cái à, vấn đề mà nổ góc trong trận đấu này đấu này cực kỳ cao tỷ lệ nổ góc phải nói là cực kỳ cao luôn cho nên không có lý do gì để anh em không đầu tư cho tiến vỏ kèo là tài 9.5 góc cả chặn hết đó đây tài 9.5 cả chặn và tài 2.5 cả chặn đây là tài bàn thắng nha anh em tài 2.5 bàn thắng cả chặn đó góc thì tiếng ghi rõ là chữ góc và anh em đầu tư thêm cho tiếng vào mã kèo cả đội cùng với bàn đó tiếp theo đó là mã kèo xỉu thẻ 4.5 vì sao mà chọn xỉu thẻ 4.5 vì anh em xem này ở ờ, tổng cộng là 10 trên 10 chặn đụng độ nhau gần nhất cả hai đội đều có dưới 4.5 thẻ đó 10 trên 10 chặn đối đầu nhau mà tỷ lệ 100% về xỉu thẻ thì đây là trận đấu tiếp theo không có lý do gì mà để anh em không đầu tư tiếp cho tiến vật mắc mã kèo xỉu thẻ 4 năm hết đúng không anh em đó thì đây là bốn cái mã kèo mà tiến đưa ra cho anh em tham khảo trong cái trận đấu này anh em thấy kết trùng ý cho anh em vào còn không thì anh em có thể đánh ngược lại với tiến chứ anh em đừng có có cái kiểu mà mà trách móc tiến nếu như mà anh em thua anh, anh em thắng anh em vui anh em thua thì anh em lại trách móc tiến chứ như vậy để làm gì đúng không tiến chỉ là đưa những nhận định cho anh em tham khảo thôi thích thì mình xem không thích thì có thể chặn luôn khỏi xem đó đơn giản như thế thôi còn nếu như mà anh em cần có một cái trang chơi uy tín nhất Tiến đã nói nhiều lần rồi cứ liên hệ trực tiếp cho Tiến qua số Zalo 0963 731 346 hoặc là bốn cái đường link bốn cái đường link ở phần mô tả trong video ở bốn cái nền tảng khác nhau Tiến ghim ở dưới phần mô tả ấy. chỉ cần ấn vào mô tả là sẽ thấy cứ ấn vào liên hệ trực tiếp cho Tiến còn không thì cứ liên hệ trực tiếp qua số Zalo đấy thì Tiến cũng nhắc lại để chơi được cái trên trang để chơi được một cái trang như Tiến bắt buộc anh em phải có một cái số tài khoản ngân hàng có xài Internet Banking là có nghĩa là chuyển khoản online trên cái điện thoại ấy còn không thì anh em phải sử dụng ví momo chỉ cần một trong hai cái điều kiện đó có thể chơi một cái trang như tiếng đó đủ điều kiện liên hệ tiến sẽ hướng dẫn cho anh em tạo tài khoản đặt cược rồi rồi hướng dẫn từ A tới Z luôn đấy cùng với cái việc là đưa trực tiếp cho anh em vào nhóm của tiến luôn sẽ không lấy phí gì hết nhóm hoàn toàn miễn phí để anh em có thể đầu tư những má kèo mà tiến cho anh em đó tiếp theo tiếp theo thì tiến cũng chia sẻ hẳn một điều anh em sợ nếu như mà sợ lừa đảo này nọ thường hãy tên thường nói với tiếng á nạp vô có rút được hay không nếu mà hỏi như thế thì đừng đừng đừng có hỏi làm gì đừng có liên hệ đừng có kết bạn luôn mất thời gian thôi tiếng không có rảnh mà giải thích cho từng người đâu nếu như mà tin tưởng thì thì, thì kiếm tiếng mà chơi đó tin tưởng thì kiếm tiếng sẽ giúp đỡ còn không thì thôi khỏi liên hệ mất thời gian vậy nhá ok thì tiếng cũng sẽ kết thúc video này tại đây anh em mà yêu quý tiếng thì hãy để lại một cái like ở cái video này đó và cũng đừng có quên là ấn nút đăng ký theo dõi kênh tiếng số kèo cũng như là kênh tiếng bóng đá luôn nha anh em đó anh em cứ để lại một cái like cũng như một cái lượt đăng ký theo dõi đi để cho tiến có động lực để ra thêm nhiều video mới cho anh em chơi đó và tiến cũng sẽ kết thúc video này tại đây chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư cũng như là chúc cho anh em và gia đình của anh em có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống nhé